em không thấy nhạc hay nhưng mà em thấy nhạc xinh chị nhá nhạc rất xinh nhạc rất xinh nếu ai đó chửi bạn là con chó đầu tiên phải quay lại coi mình có cái đuôi không không chứ không người ta chửi mình con chó cái nạt người ta tát người ta một cái đâu phải ai chửi mình là con chó phải quay lại coi mình có cái đuôi không cô ờ. không có cái đuôi vậy mình đâu phải con chó đâu hợp, hợp lý cô à, ơi, còn nếu mình có thì sao đúng con chó rồi vậy đâu có gì phải giận đâu thiền sư a chan cha dạy sao người ta chửi mình con chó quay lại coi có trống có cái đuôi không còn thiền sư thích sanh từ của nhà mình phật giáo ờ, thiền phái trúc lâm đó tổ sư trùng hưng thiền phái trúc lâm và thượng thanh từ dạy mình sao nếu mà ai chửi cha mình thì sao ôi cảm ơn cảm ơn nhắc đến ba tôi cho mình nhớ đến ba mình nhớ đến ba mình là tình thương mình nó trỗi dậy trào rạc đâu có gì phải giữ lộn đâu à hôm qua sư bà nhắc cô vậy đó ví dụ mà có ai mà chê trách chỉ trích con nói cái gì không đúng con con coi người đó là thiện tri thức của con cho con cẩn trọng hơn mà thiệt quý vị thấy không à, nhưng mà cô ơi cái này là gặp áp dụng ở mấy đứa hiền thôi Chứ phải em á mà ví dụ nó chửi em là con chó Em lại kiểu là <laughs> Hóa ra mày hiểu tiếng chó à Mày đồng loại với tao mà mày cũng là chó chứ khác mẹ gì tao đâu Xong ví dụ như kiểu mà nó chửi bố mình thì kiểu à Tao bị cả lò cho mày <laughs> Chửi mình phải chửi lại cô ạ à.